Xin chào quý vị và các bạn đã đến với điện máy Cường Linh à, Hôm nay à, thì do nhu cầu à, các nhà thuốc Nam, thuốc Bắc Đấy, thì cái công việc thái cây, thái thuốc để phơi khô làm thuốc thì việc thủ công như ngày xưa thì nó mất thời gian và mất cái công sức của mình Thì hôm nay chúng tôi đem đến cho các bạn cái máy Đấy, Máy thái thuốc, thuốc Bắc, thuốc Nam, thái lát, thái khúc Nó hai chức năng Đấy vừa tiện lợi cho người dùng vừa đem ra sản phẩm đẹp và dễ dàng bảo quản phơi khô Đấy. thì uh, máy do trung tâm điện máy Cường Linh uh, phân phối địa chỉ là 923 Giải Phóng quận Hoàng Mai Hà Nội Đấy. thì uh, bên uh, bố trí bên ngoài con máy là nhìn uh, rất là cân đối Đấy. máy sử dụng motor 100% dây đồng motor này là motor 2,2 um, kW sử dụng điện 220V gia đình đấy motor 100 di đồng bảo hành cho quý vị 12 tháng đấy. thì uh, máy uh, có hai chức năng một bên là thái thái lát cây cứng màu đêm thấy thấy khúc cây mềm đấy máy cũng khá là nhỏ gọn thôi dễ di chuyển và dễ cất đặt đấy có thể à, tầm khoảng à, hơn 40 cân gì đấy hôm nay tôi sẽ mở cho các bạn xem à, cái lưỡi dao của nó này đấy lưỡi dao nó làm bằng nhíp ô tô đây có hai hai loại lưỡi dao đây một bên là đây là thái khúc cây mềm này còn đây là thái lắc cây cứng này đấy hai lưỡi dao nào khá sắc Đấy. Đấy, mà lưới dao này sẽ được được gắn với cái trục này qua con ốc này để sau khi thời gian lâu dài mình sử dụng có à, có bị mẻ hay là muốn thay thế hay là mài lại thì các bạn chỉ cần à, tháo mấy con ốc này ra đấy để mình đi mài lại nhưng mà có một chút lưu ý là khi mình tháo con con dao à, thái thái thái lát này đấy thì mình phải để ý cái cái chỗ của bọn tôi lắp đây nhá đấy ví dụ các bạn mà lắp con dao này mà không đúng khoảng cách của nó thì à, khi mình à, chém chém cắt những cái thanh cây cứng thì nó sẽ bị bị sơ chứ không giết dứt khoát như như khi mà mới đầu tổng thể con máy khá nhỏ gọn như thế máy ờ, sử dụng uh, đơn rất là chắc chắn bên đêm này cư linh chúng tôi có thể uh, nếu quý vị ở nhà có motor rồi motor mà tốt rồi thì chỉ cần mua gần một cái khung thôi thì bên tôi cũng cũng ờ, bán khung cho các bạn thì các bạn về chỉ cần ờ, lắp motor vào bốn cái chân này bốn chân ốc này đấy sẽ có bộ ốc đi kèm theo khung máy luôn các bạn chỉ cần bỏ motor vào lắp theo như như trong chúng tôi đây đấy làm sao căn chỉnh cho cái dây khu loa này đấy nó thẳng để trong quá trình quá trình hoạt động thì nó sẽ không bị rung lắc các thứ máy sẽ hoạt động ổn định hơn và tăng tuổi thọ cho motor máy tổng thể có màu xanh sử dụng điện 120 220V để gia đình nếu vị các bạn có nhu cầu muốn mua máy thái thuốc hai chức năng thái lát và thái khúc thì vui lòng liên hệ đến máy Cường Linh hoặc là liên hệ số điện thoại 0339 039968 hoặc là website điện máy cường linh.com cũng có thể là vào kênh à, YouTube của tôi là tổng kho điện máy cường linh để à, tham khảo những dòng máy khác và biết chi, biết thêm chi tiết về dòng máy thái thuốc này bên chúng tôi sẽ gửi hàng và chuyển hàng đến toàn quốc các bạn đến nơi hàng có thể bóc ra kiểm tra đúng hàng như các bạn đặt đúng loại motor dây đồng đấy và kiểm tra nhìn lưới, lưới dao bằng à, lưới dao này phải làm bằng nhíp ô tô đấy bền chắc thì mới phải à, thanh toán với người vận chuyển cảm ơn quý vị và các bạn đã xem video của chúng tôi nhấn nhấn nút đăng ký kênh để xem những video tiếp theo cảm ơn quý vị và các bạn